con trai chưa bao giờ phải khóc trừ khi mẫu giày nó thích vừa mới ra từ bé anh thanh niên năm nay đã ngon nghe ba người rồi sáng mùa nay